tua cháy tua chua chỉ cụ tua y lời nhớ đờ nó ấy thiếu chính đó tia cụ nó mua có cụ tia liều tao y chia cho khó lưu tia chỉ so xin chỉ là 熟悉。 ¡Gracias!